Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dĩ Khả em ơi Và ở video này thì à, Khải sẽ làm một video à, đánh bán cái nón nha em ơi Nón này hôm trước Khải có tranh ra, điều là Khải không có nói à, sau cho anh em xem Anh em ơi Một cái nón uh, khăn hỏi 25 Trong 10, sinh lực lộng sinh khí 12 Cái nón này thực sự là quá đẹp Nếu như lên sẽ đồng bàn cũng như là sẽ thiệp cốt Cũng như là đặc biệt ở đây là thiên vương bang Thiên bang mà đi hướng áo kim và dây chuyền kim Thì thực sự cái nón này quá bên nhà thiên bang luôn Đó phải bán với giá một triệu nha nè nếu bạn tới con đi đâu đấy đây nè nó này nè trong 40 dòng 1 rồi uh, nội lực 145 sinh khí 12 sinh lực 119 kháng hỏa 25 à, hai bán cái nón này với giá 1 triệu nè mà tương đương 15 kim nha nè đó rồi ok 2 4 6 8 10 12 4 15 này ok đó cái nón thực sự quá pin rồi mà, tại vì khải có cái nón đẹp mà khải không có cần nón đó em mà, nón khải thì khải mang cái nón ờ, phòng thủ 25 520 cũng là chan ra luôn đó. hôm trước được cái đai đôi giày này 15 20, 15 40 đai lưng là 19 20 đạt mốc 80 trọng này. Đó. thì bằng xếp hiệu cốt nha nè sẽ đồ khải bằng xếp hiệu cốt bao tay 13 40 chó và nhẫn 15 tấn họ chó đó em có sử dụng cốt Đó, ok video này thực sự là làm để cho anh em xem là khải bán cái nón với giá một triệu đó nhiều anh em uh, không biết là cái chơi xe này không thì nhiều khi không tin nhưng mà đó thực sự đó 15 cục kim một kim khoảng tầm 65 nghìn thì khoảng một triệu đó đâu rồi ok cảm ơn em đã xem theo dõi video đừng quên để lại cho khải một like sẽ ủng hộ chơi video năm ơi và nếu như uh, ờ, chan ra những món đồ nào đẹp đẹp cũng như là ba món đồ nào đẹp đẹp thì khải sẽ lưu lại video và cho anh em xem còn khách đó và cũng như là giá trị của mấy chủ này đồ đạc ra sao nha anh em rồi ok, cảm ơn em rất nhiều và trang chủ game công thành chiến sư trong net. Viết lên không giống và mấy chỗ này là mấy chỗ S8 Phật Sơn ký Sử như nào. Đó. Mấy chỗ này đã được uh, hoạt động hơn 6 tháng rồi nè. Rồi bye bye.